Xin chào các bạn Thời gian vừa qua mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi cần tư vấn về chọn mua laptop văn phòng Và video ngày hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn 3 mẫu laptop văn phòng đang tầm giá vào khoảng 15 triệu đồng Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thêm sự chọn lựa cho mình một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu và công việc của mình Sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video nhé Nói về laptop văn phòng thì chúng ta không thể quên một dòng sản phẩm của Apple Đó là dòng MacBook Air Và trong tầm tiền khoảng 15 triệu đồng Các bạn có thể chọn cho mình chiếc MacBook Air MD712 phiên bản 2014 Có cấu hình là i5, RAM 4, ổ cứng SD 256GB Máy được thiết kế vô cùng nhỏ gọn Với vỏ được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối cao cấp Cùng logo tao sáng không thể lẫn đâu được Chúng ta có thể dễ dàng bỏ máy vào một chiếc túi sách mang theo bên mình Vô cùng tiện lợi đúng không nào? Máy được thiết kế với hai cổng kết nối USB chuẩn A và một cổng kết nối DisplayPort giúp chúng ta có thể kết nối với hầu hết tất cả các thiết bị. Màn hình của máy là màn hình 11 inch, tuy hơi nhỏ nhưng bù lại khả năng hiển thị của nó rất tốt, có độ sáng cao, rõ nét, màu sắc tươi tắn, phù hợp với các công việc văn phòng. Các bạn hoàn toàn có thể xuất hình ảnh ra màn hình to hơn bằng cổng DisplayPort. Backware MD712 được trang bị con chip Core i5 1.4 GHz, bộ nhớ RAM 4GB, ổ cứng SSD 256GB một cấu hình đáp ứng tốt các nhu cầu công việc văn phòng cùng với hệ điều hành macOS giúp máy hoạt động ổn định trong thời gian dài mà ít xảy ra các lỗi vặt. Thời lượng pin của máy đạt vào khoảng 6 tiếng đồng hồ sử dụng liên tục. Chiếc máy tiếp theo mà mình giới thiệu tới các bạn đó là chiếc Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1. Một sự kết hợp nào giữa dòng máy Yoga và dòng máy X1 Carbon của ThinkPad. Vì là dòng máy xoay ngọc 360 độ nên các bạn có thể làm việc với nó ở nhiều tư thế khác nhau. Đây là chiếc máy cực kỳ bền bỉ siêu mỏng và siêu nhẹ. Giống dòng X1 Carbon, X1 Yoga Gen 1 có cân nặng chỉ vào khoảng 1,3 kg. Bồn phím của chiếc máy này được thiết kế khá là hay. Nó có thể tự động thụt vào khi các bạn xoay gập 360 độ, sử dụng nó giống như chiếc tóc LED. Việc này giúp cho các bạn không bị chạm nhầm vào phím khi đang sử dụng hay là di chuyển. Nó tác dụng chống trượt tốt hơn. Với màn hình OLED 14 inch, độ phân giải 2K và giải màu rộng đạt tới 95% sLDB và 70% Airbus LDB và độ tương phản cao. Nó cho phép hiển thị hình ảnh vô cùng sống động và chân thực. Màn hình cảm ứng mượt mà, hỗ trợ đa điểm 10 ngón tay. Cùng với bút cảm ứng, nó cho phép khả năng sáng tạo vô cùng tuyệt vời. X1 Yoga Gen 1 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối khi có sạc, cổng OnLink, cổng Mini DisplayPort, cổng USB 3.0 ở bên phía cạnh trái. Bên phía cạnh phải là bút, nút nguồn âm lượng và cổng kết nối tai nghe 3.5, hai cổng USB 3.0 và HDMI. Phía sau là khe cắm SIM, khe cắm thẻ nhớ micro SD. Với tầm tiền khoảng 15 triệu, các bạn có thể sở cho mình một chiếc laptop xoay gập 360 độ, có độ bền cao, siêu mỏng, siêu nhẹ, sử dụng chip Core i thế thứ 6, bộ nhớ RAM có thể nâng cấp tối đa lên 16GB. Nó đã xử lý tốt các tác vụ văn phòng, chỉnh sửa ảnh, phần mềm 2D hay chỉnh sửa video ngắn Số lượng pin sử dụng tối đa lên đến khoảng 8 tiếng đồng hồ. Và chiếc máy tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là chiếc Samsung Notebook 9 15 inch phiên bản 2017. Một chiếc laptop văn phòng cũng có tầm giá vào khoảng 15 triệu đồng. Ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc laptop này đó là thiết kế của nó. Máy được thiết kế từ vật liệu là hợp kim magie cao cấp sản xuất bằng công nghệ oxy hóa điện phân plasma giúp máy có thiết kế hoàn hảo, đẹp mắt, sang trọng và cân nặng cực kỳ ấn tượng với một chiếc máy 15,6 inch. Nó chỉ cân nặng chưa tới 1 kg. Bề mặt của máy được làm hơi sần, giúp máy không bị dính vân tay hay là bám mồ hôi trong quá trình sử dụng. Các góc cạnh được bo tròn tạo thêm sự hoàn thiện cho chiếc laptop này. Và logo Samsung sáng bóng được làm ở mặt sau và chúng ta có thể dễ dàng mở máy nhẹ nhàng bằng một tay như thế này. Tiếp theo là về các cổng kết nối của chiếc laptop Samsung này Nó trang bị khá là đầy đủ các loại cổng kết nối mà chúng ta thường sử dụng Phía bên trái của máy chúng ta có chân cắm sạc một cổng kết nối USB 3.0 một cổng kết nối USB Type-C và chúng ta có thể kết hợp cùng với sạc chân cắm tai nghe 3.5 Bên phải là một khe cắm thẻ nhớ microSD hai cổng kết nối USB 3.0 và một cổng kết nối HDMI Bàn phím là một điểm đáng lưu ý mà mình rất thích ở chiếc laptop này. Hành trình phím của nó khá là rộng, lên đến 1,5mm. Bề mặt phím được làm lõm xuống, giúp chúng ta thoải mái và dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Nó cũng được trang bị đèn nền màu xanh, trông khá là lạ mắt. Nhưng đặc biệt là nó chỉ phát sáng ở môi trường thiếu ánh sáng mà thôi, nhờ tính năng cảm biến ánh sáng. Samsung Notebook 9 15 inch phiên bản là 2017. Touchpad có kích thước lớn, thao tác rất là nhạy và mượt các cử chỉ đa điểm tốt và cực kỳ chính xác. cam của máy được đặt ở vị trí truyền thống, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện các cuộc gọi video và có chất lượng hình ảnh là 720p. Loa của chiếc laptop này có công suất là 2W cho chất lượng âm thanh đạt ở mức trung bình. Và sau đây mình sẽ mở thử đoạn nhạc để các bạn cùng nghe xem như thế nào nhé. Về màn hình của chiếc Samsung Notebook 9 15.6 inch này, nó có độ phân giải Full HD cho hình ảnh sắc nét, chân thực, màu sắc tươi tắn và rực rỡ. Viền màn hình mỏng cho nên nó giống như một chiếc laptop 14 inch mà thôi. Có một điều đáng tiếc là nó không có tùy chọn độ phân giải 4K hay là màn hình cảm ứng cho chiếc laptop này. Màn hình của máy có độ sáng là 300 nit và điểm mạnh nữa là nó có chế độ ngoài trời màn hình có thể độ sáng lên tối đa đến 500 nit nó sáng hơn tất cả các mẫu Ultrabook trong tầm giá, khi đo được chỉ ở khoảng 300 đến 350 nit. Độ phủ màu của máy là 98% sLDB và 6% ADOS LDB. Góc nhìn của máy rất là rộng khi được trang bị tấm nền IPS. Về cấu hình và hiệu năng của chiếc Samsung Notebook 9 15,6 inch này, nó cấu hình là chip Intel Core 3 7100U. Bộ nhớ RAM là 8GB. Chú ý là bộ nhớ RAM này thì để không thể nâng cấp được. Bộ nhớ cứng là SSD 128GB phù hợp với các công việc văn phòng hay là giải trí thông thường lướt web nghe nhạc và nhiệt độ đo được nó chỉ đạt ở mức 67 độ trong quá trình sử dụng một nhiệt độ khá là tốt đối với một chiếc laptop văn phòng thời lượng pin là một điểm mình cực kỳ ấn tượng với chiếc laptop này pin có công suất 66W thời lượng pin các bạn có thể sử dụng lên đến 10 tiếng đồng hồ liên tục một thời lượng pin cực kỳ tốt cho một chiếc laptop như thế này và trên đây là ba mẫu laptop văn phòng có tầm tiền vào khoảng 15 triệu đồng Hy vọng video của mình sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn phù hợp với công việc và túi tiền của mình. Video của mình xin phép được tạm dừng ở đây. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn lại.